mình à, mình ăn cái con tôm này á là để mình nâng tầm quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Mỹ lên một tầm cao mới cái mà các bạn nhìn thấy là cái người ta muốn cho các bạn thấy giống như nhọn gái chụp hình 360 đưa lên đẹp là cái nó muốn cho bạn thấy nó đẹp nhưng bình thường nó xấu quá con này đi dẫn gái ăn được rồi tại vì dẫn gái đi ăn nó mới có giá trị thương mại chứ bây giờ về nhà tụi em mua xong rồi tụi em bỏ vô miệng tụi em ăn lỗ thế mẹ luôn ô năm triệu đó mà À, xin chào các đồng chí quay lại với chương trình bếp ăn gamer à, bữa nay là xin giới thiệu à, diễn viên hài số 1 trong giới showbiz Di Nguyễn chương trình à, bếp ăn gamer hôm nay quay lại với các bạn với à, một món quen thuộc đó là mì tôm mì tôm cuộc đời chúng ta ngồi đây là ít nhiều phải biết mì tôm à, thằng khỉ này mày, mày, mày mua mì tôm của tàu hả mày à lộn lộn kria em thôi kệ mẹ nó mì gì mì ăn nha đói bụng quá sau khi tập game chúng ta cần phải ăn cái gì đó mì là phải bẻ làm tư từ từ cứng vậy dùm ơi nước nước nước nước em đổ đổ đổ vô rồi cái này gì đây quất cho mấy em này muối ồ mì chết mẹ cái gì đỏ ké vậy Thôi cả bà nó cái gì cũng bỏ vô hết á Phải cà ri không em? Comment cho phải cà ri không em? Dạo này là à, Duy á, là nhu cầu là phải siết ba kg mỡ ăn Tết Mà siết mỡ thì sau tập chúng ta còn ăn mì tôm nha Mà siết mỡ thì sau tập chúng ta còn ăn mì tôm nha Rồi để đây Hấp vô 3 phút Nhớ đời trước quen bồ nó em biết nấu ăn anh wow. nấu món gì? Dạ nấu được hai món Mì tôm với trứng luộc Không cái từ đó yêu nó tới giờ luôn Tại vì sao? Tại vì mấy thằng gamer mấy tập tạ nó hay ăn hai món này trong đó có mình rồi để đây à, <laughs> nhắc tới mì rồi tôm đâu nope ủa tao bay kia tụi bay mua tôm nó mất mẹ rồi nope tụi nó mang tôm mà để đâu mà mày kìa cái đóng thằng không nào chỉ hết á trời đất ơi đây nội dung chính của em ơi mẹ bây giờ mày đi mày mày mày mày đi làm vlog mày đi ờ, ờ, làm youtuber mày quay có mì tôm đó <laughs> Rồi kiếm triệu wheel hả? Dễ ăn quá Hay ăn rau răm, rau răm có tác dụng yếu sinh lý ha, Loãng tinh dịch, không ăn Nhớ, dạ. trai cứng không ăn rau răm Ôi má, cái, cái, cái, cái con quỷ gì mà nó nóng hỏi vậy ta Điện thoại quỷ này hỏi coi mày, mày ăn con gì vậy? Alo Mày mua con khỉ gì vậy? Hả? Gì? tao kêu mày mua tôm hồng bông mà nó hết hàng hả ăn đỡ hả con này nhiêu đây để tao biết được tao lên video tao nói 5 triệu hả wow. 5 triệu mà không bao ship đó, đó, đó. má nó mua con quỷ tôm alaska mấy em wow. 5 triệu 5 triệu tôm khổng lồ bà mẹ nó nóng quá mấy em ơi ơi Bà ơi Tao quăng luôn chút mày dọn Tao chịu hết nổi rồi Đấy, ra, ra ra ra dọn ổ dọn ổ dọn ổ cho tôm nó nằm mấy em Dọn ổ Cái con này có wheel nè cái con này là có wheel nha Con này có wheel Hôm nay thấy ghim chúa tự phục vụ không Mẹ nó nóng dưới trời Ây da, à, à. Hỏi nó nhiêu vậy ba ký mà em à, giá sĩ 3 ký con này là 3 ký là 5 triệu nha chụp hình nha đây là mì tôm nha mấy em nhớ tô mì con tôm kêu là mì tôm <laughs> đây đây đây xin trân trọng giới thiệu với đồng chí con này 3 ký 3 ký là hơn 6 bao ở bên mỹ ở bên mỹ rớt cái gì vậy con này ở bên mỹ á thì á người ta ăn con này nhiều ở việt nam cũng ăn con này thôi sẽ nít phút chương trình chụp hình mày từ từ mấy em chờ chút xíu anh quay chụp hình cái bây giờ á duy nói cho các bạn nghe lý do tại sao phải ăn con này mình à, mình ăn cái con tôm này á là để mình nâng tầm quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Mỹ lên một tầm cao mới ghê không ghê không mình ăn một cái món ăn mình phải đưa một cái triết lý nó bự bự vô vậy đó nó mới khè được cái đó là duy nói chơi nhưng mà đúng thật wow. cái con này hồi trước nó hai triệu mấy ký lần bố sau dạo này cái thằng trung quốc với mỹ nó chiến tranh thương mại đập nhau á nên cái con này nó giảm giá đó cái con này giảm giá mà cái con này thì giờ nó còn khoảng chừng triệu chín ký vậy đó triệu chín ký giống như con này của Di là gần ờ, cỡ 3 ký con này 3 ký mua tổng thiệt hại 5 triệu con tôm này người ta kêu là tôm Alaska nhập khẩu nguyên con bơi trong hồ ăn thì nó nói chung là nó cũng như tôm hùm vậy thôi nhưng mà nó khác chỗ là nó có nó bự hơn và nói chung là nó có tính chất thương mại hơn vậy đi ăn cái con này bây giờ là mấy chúng ta là cần phải có kèm có kéo chuẩn bị sẵn rồi à quên đồ chấm mày đây đồ chấm chấm á à, mình ăn tôm có hai loại đồ chấm quan trọng là muối tiêu muối tiêu chanh đó có bụng quá trời giờ muốn muốn muốn bay ra quốc cái cặp càng nó thôi chứ không có gì trơn hết đó đó mà mình tập sim là mà mình tập sim là ui má ui mình tập sim á là mình cần bổ sung protein nha mấy em sau tập á thì nhớ uống quay của bbt mát bbt đồ súp bbt đồ con này ăn phụ thôi lâu lâu ăn lần vậy chứ con này mắc lắm mấy bạn tính là cũng mắc 5 triệu này mua được bao nhiêu ta 5 triệu này mua được có chừng hai chục bao quay là phải chừng 10 kg quay ít gì Ê, thằng quỷ này không cho không không không cho chăm Ủa, không mày ê cu hôm nay không có chanh nữa thôi thua, thua luôn á nha má thiệt tình mày ê cái thằng quỷ không cho chanh sao chấm trời ơi mẹ nó mua con tôm 5 triệu không có chanh chạy lên lầu, lầu, lầu chạy lên lầu năm ờ, chạy lên lầu năm mấy lấy ăn cái chanh mấy trời ơi à, ăn con tôm này là phải có kìm em phải có kìm kìm chuyên dụng ăn ăn tôm luôn kìm này chắc kẹp đựng ghẹ mấy em ơi kìm này kẹp đựng ghẹ thôi chứ kìm này không có men gì hết trơn trời má cắt nhựa xong hồi cắt tôm ăn có nào bị ung thư không ta vụ gì chứ dạo này chỉ sợ bệnh lắm mấy bạn ăn gì cũng phải ngon lành hết tôi kìm được này. đó mà muốn cái kìm này á trước khi ăn mình phải lấy khăn thol mình chùi rót rót rót rót rót rót rồi xong một cây cái này cũng vậy rót rót rồi bây giờ là giây phút ờ, quan trọng nó đến con Di ờ, phẫu thuật đó nè Bây giờ anh Di sẽ ăn cái mình Xong rồi ăn cái ờ, cái càng này Xong ăn cái chân thôi Cái đầu bỏ mày Tao nói là ngu như đầu tôm Ngu như đầu tôm đầu tôm không có gì để ăn hết á Nghe Ví dụ mấy bạn mà đi gặp thằng nào nó chửi bạn đó là đầu tôm mà nó chửi bạn ngu á Rồi ờ, cảm ơn em nhiều nha em trai wow. Lên video lịch sự với nó thôi chứ ngoài la nó như vậy nha Đời mà Có mấy quay vô sống ảo lắm Bây giờ bạn đừng tin những cái gì trên Facebook mà cuộc đời nó khốn nạn lắm em đó cái mà các bạn nhìn thấy là cái người ta muốn cho các bạn thấy giống như nhọn gái chụp hình 360 đưa lên đẹp là cái nó muốn cho bạn thấy nó đẹp nhưng bình thường nó xấu quá dân miền nam mà chơi ra nước cho nó hết luôn đi ui bảo đảm là xem cái này chảy nước miếng âm âm hết rồi thằng quay cũng chảy và thằng kia cũng chảy nè nhìn đầu tôm thấy không trong đây còn thịt nha mấy em chứ khó bươi bươi trong đây cũng có nữa nha trong đây là còn thịt nè đó anh Di là chơi phẫu thuật ra cho tụi em coi luôn đó ha ta nói ngu như đầu tôm lần vậy đó đầu nó toàn là mấy cái này không à nên mấy em đừng nên ăn đầu tôm nhưng mà trong cái con tôm này nó có thịt ở trong đầu chút đỉnh mấy em bươi bươi mấy cái đỉnh này ra nè nó móc móc chút xíu lấy cái tay rửa mấy em nó hơi dơ một chút nha Tao ăn hải sản nó dơ như quỷ vậy nè có nhiều lắm á chịu khó móc đi móc vô đây ra cũng đủ no rồi thiệt mà trong đây nè trời ơi nó ngọt bà mẹ wow. tôm sống nó ngọt lắm em cái mình nó là cái ngon nhất nhớ cái mình nó là cái ngon nhất nha em cái càng nó ngon nhì mà dân chơi là dân chơi nút cái chân đó cái mình để đây thí dụ như cái chân tụi em bẻ một chân bẻ chân nhỏ nhỏ thôi chân bự quá tụi em nghiền nó ráng nhổ mà cho nó sâu sâu vô tâm nó ăn gian được miếng thịt nữa nha tội kinh nghiệm tôi đi ăn tôi tôi tôi, tôi. con này không ăn gian được bẻ bẻ trong đây nè chứ con cua tao tao tao dở chân một cái là tặng hết luôn á cái con tôm này con tôm ngoại con tôm này nó dai lắm bởi ăn phải có kéo đầu tiên mình lấy cái kéo cắt, cắt giải ra mình cắt thử coi ok giải quyết tốt xong cái mình cắt cái miếng này nữa trời di chỉ ăn độc nhất vô nhị luôn em rồi tụi em nhớ không việt nam mình có con gì mấy em ốc đen ốc đen đúng mày chính xác chúc tặng cho mày một cái cà bạn đã trả lời chính xác ốc len thì bây giờ mình chơi hút ốc len sao mình hút cái này như vậy nè đó rác bỏ dưới xong cắt tiếp cái ống này nè trời ơi thì có Duy Nguyễn thân lắm mới chỉ các bạn chứ các bạn ra ngoài đường bạn không biết ăn đố bạn ăn được cái càng này không ăn được nó ngồi nó khửi khửi khửi nó khửi tới ngày mai chưa ra nữa nên mới nói rằng cái thú vui á mang hải sản á là ăn vậy đó em cắt từng cái càng nhỏ nhỏ ra còn này đáng lẽ là bữa nay Di lấy cái đầu móc luôn mà đầu móc về chưa kịp không bỏ cục thịt nào hết á ăn cho nó vừa vốn luôn à đúng không mình đâu có bỏ thịt được mấy em à cái món này là món hấp đơn giản thôi bỏ nước luộc chứ là hấp khi mà gamer chúng ta ăn hấp như vậy á đảm bảo đầy đủ protein nó không thêm những phần calo xấu nha wow. còn bây giờ nhân tiện ở đây dinh dưỡng cái con này là nhiều mà y như tôm sú nhà mình nó khác gì hết 100 gram thịt nó khoảng 20 gram protein nha mấy em đó mà ăn, ăn seafood thì cholesterol cũng tương đối đó không phải dẫn đâu chứ không phải làm là là 100 gram cả xương đó nhớ ê ê cu lên trển nói à, má anh là đưa dĩa rau xuống dĩa rau dĩa rau wow. ờ, cái món này nè mấy em ăn là phải có rau trời đất có đá gì đâu á ẩm thực quê nhà mình ăn con gì cũng còn biết trong bữa ăn mình phải có rau yes. nha nói chọc thèm cái càng đủ chưa mấy em giờ mấy em muốn chơi cái mình trước hay cái càng trước hả chơi cái mình đi ha nãy vẫn tò mò rồi bây giờ cái mình này nó hơi bự nha mấy em nè nhìn anh bẻ mình nè đầu tiên là phải gồng lên Zimmer đây chị để bẻ mình cua mình mình tôm đó ở trong nhà hàng nó chẻ sẵn cho tụi em hết rồi tụi em bẻ còn mình tự phục vụ là mình phải tự bẻ nhớ nha bố ở trong cái bụng nó có cái gai chà bá dài nè thằng nào á bẻ ngu quá, lấy cái ấn bậy ấn bạ đó lấy cái tay này ấn vô gai cái xịt, xịt máu luôn nhớ cái con này ghê lắm bởi vì mình ăn nó nó phải báo thù mình á trong tất cả các chỗ mà cái cái cái vỏ trên này nó cứng nhất nó nè một hai ba không gãy luôn má ơi một hai ba má tôi tức quá nói chung là có kìm anh chơi nó được rồi đó nhưng mà anh tức mà anh là phải là luôn chiến thắng nó anh không chịu thua nó đâu mày chết mà chưa rồi để đây để để để ra đây giùm anh nha đó, ăn rau Má dặn là phải ăn rau mấy Rồi Không có gì hết Nói chung là clip này là clip hài thôi nha mấy bố Tôi đi ăn với gái tôi khác à Không vô comment bậy bạ Làm clip cho coi comment bậy đi Rồi 5 triệu của tôi ơi Thôi tới đây ai đâu khùng đi bẻ nữa Rút đuôi nó ra Nhẹ nhẹ thôi Nhẹ nhẹ thôi Nhẹ nhẹ thôi nha mấy bạn rút cái đùng ra cái nó tự nhiên đứt cục cây đây nằm trong đây ngồi bẻ tiếp bóp đít nó bóp đít nó nè nè nè có nguyệt nè em bấm vô kịch kịch để cho nó nó, nó đứt cái phần thịt trong này ra wow. đúng không đứt phần thịt ra bóp đít đó đó nó nó là đứt rồi xong cái mình rút rút cái gồng lực mạnh lên gồng lên nhưng mà rút nhẹ gồng lên nhưng mà rút nhẹ gồng mà rút nhẹ nha à. À. đó thấy chưa kỹ thuật này khỏi kiểm tra luôn mấy em khỏi check in luôn mấy cái mấy cái chân như đây không có gì đâu khỏi coi đó nha nhìn cái đuôi nhìn cái đuôi nè anh di rút ra được cái đuôi mà nó còn vậy nè chứng tỏ là anh di rút có nghề ha rút nó không bị đứt giữa chừng nó có nghề mấy em rồi muốn chụp hình muốn làm nó làm đi 5 triệu của tôi đó đó 5 triệu của tôi ăn hết tiếc đứt ruột không tiếc không mấy em bởi giờ tiết á tụi em mua súp bbt uống đi nó rẻ hơn rồi tiên nó ngon hơn em bởi giờ tiết á tụi em mua súp bbt uống đi nó rẻ hơn rồi tiên nó ngon hơn em chứ ăn con này chi tốn tiền anh duy làm video đó để cho con này mắc lắm đừng ăn nha tụi em uh, uống súp bbt đi con này đi dẫn gái ăn được rồi tại vì dẫn gái đi ăn nếu mà có giá trị thương mại chứ bây giờ về nhà tụi em mua xong tụi em bỏ vô miệng tụi em ăn lỗ thấy mẹ luôn có 5 triệu đó mà không giỡn đâu rồi giờ chấm bây giờ cảm giác chấm của hai cái khác nhau thường á dân tây nam bộ như tụi anh á là chấm muối tiêu còn dân nhà hàng ăn thì chấm ớt xanh mấy em nhìn có kích thích đâu nhớ nha kéo bên là tô mì tôm để đây đó tô mì tôm nha mấy em đó tô mì tôm vị cay nồng ấy đã lắm cho mì tôm cho mày làm nó luôn đi bây giờ là chỉ tới cái cà cái mình để đó tô mì tôm nha chỉ tới cái cà bây giờ nó có càng đực chứ càng cái muốn chơi càng nào nè ráng bẻ nó bẻ bẻ bẻ bẻ đó rồi mẹ sức cũng thịt ở trong nè tôm mì tôm nha mấy em tô mì tôm quanh vậy thôi đó <laughs> nhớ tô mì tôm móc móc móc móc nó ra đó đâu đây nhiều thịt lắm nha đừng bỏ nha mấy em anh chẳng qua tao video này nó, nó nó anh không có thời gian thôi chứ bươi bươi muốn móc đi ăn no luôn á đừng giỡn đó không chịu khó chịu khó nha đó chấm chấm chấm chấm muối tiêu chanh thêm miếng rau như anh Duy Nguyễn con lai Ấn Độ sao bóc không em ăn cho thoải mái đang làm rửa tay Đó. nè chịu khó bươi bươi đây nha thịt nhiều lắm em ơi wow. tao rảnh tao bươi nữa nhưng mà thôi hao video quá ăn con này cũng khá bổ quá nha protein này nọ mà quan trọng nhất cái là có tính chất thương mại bây giờ con này nó có ba khúc nè giới thiệu các đồng chí có ba khúc thì bẻ mấy thằng tập tạ nó bẻ không nổi đâu bởi vậy mấy thằng tập tạ nó bất tài vô dụng nó gặp mấy con này là đập búa không à chán lắm em ờ, thật sự á nhiều khi á anh hùng hơn thua nhau điểm này cái gì tự làm được là làm nè nhìn thấy không khi mà tổng tài vẽ lên mới tập xong gân nó lặng rồi chứ bình thường dây điện nhiều lắm nha chưa hả rồi trong đây sao ra đây móc móc móc móc đó nó bự của em bự bự bự móc cua móc cua trời đất ơi cái con mà phải tao nói thiệt với mày á để mà móc được á là cái con này á là nó phải là 3 kg nó mới móc được nha con nó nhỏ quá cái càng nó nhỏ tao bay móc có được đâu đừng có cười anh á là nãy giờ anh minh họa tụi em ăn cua bằng tất cả mọi thủ đoạn đúng không móc ra hết này mày giỡn hoài cười nè con cười nè <laughs> đâu còn gì đâu ha nè nè bẻ nè cầm <laughs> cứng như là trời à, gai nhiều quá không dám giỡn mà em sợ xước một cái đi nguyên nóng nè không gai không phải không ớn không lì thiệt chứ không được thì tao điểm nguyệt mày lấy cái này chích vô cái nguyệt nó giữa nè cắt cụp cụp rồi xong bẻ thoải mái thôi gì đâu nó <laughs> ai chinh phục càng hồi nãy là minh họa các bạn móc rồi không móc nữa lấy kìm này bấm cái kìm này bấm vỏ nha nè bấm cho bạn coi nè không đó chơi phải có đồ nghề mấy em còn cái kìm này cắt thì cũng được nhưng mà nó yếu kìm này cắt càng cái cái cái kéo này cắt càng nhỏ cây kiềm này là bấm ờ, bấm vỏ ăn con này chỉ cần hai cây này là ok con gái nó làm cũng được nữa ăn con này chỉ cần hai cây này thôi còn thằng này nó, nó hơi bị từ hao á cái quỷ này nó chỉ kẹp được mấy con ghẹ trong nước thôi tại mấy con ghẹ mấy con cua trong nước cái vỏ nó vỏ nó giòn còn mấy con quỷ này vỏ nó dai như vậy nó không có giòn đâu thấy không vỏ nó rất là dai nhưng mà tay của di rất là lực nên di bóp di bẻ thoải mái nên bởi vì nó bạn làm một thằng tập tạ đó thì các bạn ăn cái gì nó cũng đã hết á ăn cái gì nó cũng ngon miệng người ta ăn cái gì nó cũng đẳng cấp hết á hiểu không còn chân yếu tay mềm hả ngồi nó ra nó nó bơi con nó bơi không được luôn thí dụ như nói phải khen các bạn chứ các bạn ở việt nam á cái này nói nghiêm túc nha không không không không không hài nữa nha các bạn ở việt nam các bạn ăn cái con này thì cái cái, cái thằng đầu bếp á nó ra nó cắt cho bạn từ cái ngoe nó để bàn hết bạn ngồi bàn cạp thôi nhưng mà xin lỗi bạn đi qua mỹ nha bạn đi qua châu âu rồi á ăn cái con này từ phục vụ hoặc là bạn mua về nhà là bạn tự phục vụ bạn tự phục vụ bạn không biết cách bạn bẻ bẻ bẻ bẻ cái này là bạn không ăn được đâu ăn con rất là mất thời gian và ăn không có chuyên nghiệp nữa nó nên uh, tại cái tật duy là làm video hài hài khi khẽ vậy thôi chứ mục đích chính là muốn chia sẻ các bạn cách ăn con này và mục đích thứ hai là kiếm view thôi mục đích thứ ba là mì tôm kỷ niệm mì, mì tôm gamer vậy mà cũng có thằng ghét à ăn tôm cũng thằng ghét nó bảo đảm luôn bạn đọc comment đi mới sống trên đời ghét nhất mà làm ẩm thực áp lực lắm em mà làm ẩm thực áp lực lắm em <laughs> mỗi lần ăn ăn ăn Tampigo á nó coi hai ba ngàn view ở dưới nó phóc phóc phóc phóc phóc quá trời luôn biết thiếu gì không thiếu bia BCA amino EA ủa Trong video này, thằng nào comment cái bình lóc Chấm Đó Ghê không? Con quỷ con tôm này nó uống nước á Nó thật sự con tôm này nó về ở Việt Nam á, nó cũng bị, nó bỏ đói lâu rồi mấy em Nên nó thịt nó bị tóp Cặp tôm này mò được ngoài biển đấy thịt nó đầy, ăn ngon bởi vì mấy cái đồ nhập này mình ăn mà thiệt thòi đâu có thể có vợ đưa con này tụi bay sao tụi bay mở ra được lấy búa đập đông bể búa của tạ đập cái bể ra cái con quỷ này dai lắm nè nếu mà tụi em dùng búa mà tụi em đập cái này là nó nát trong luôn rồi nó thành phế vật luôn rồi bởi vậy đó phải có cái kìm cái này không có lực nào mà bóp nó vừa hết không có lực nào tại vì cái thằng này nó nó khốn nạn hơn chỗ á nó vừa cứng mà nó vừa dai ví dụ như cái vỏ mà nó cứng mà nó giòn á bóp anh lực anh dùng lực tay bóp bắp cái đầu bể à nè tay ờ, còn này thôi thua phải có cái này mấy em nè cắt bấm từ từ đó thấy không tao cắt tin mày mà xong rồi tay lực thì bẻ luôn chưa lực thì bấm tiếp bấm từ từ mấy em đó khổ lắm chứ không phải cái càng này cũng dễ ăn đâu đó thấy không nó không không thấy không bởi vì mỗi khi anh mua cái cái cái cái cái cái kiệm này anh phải chụp hình đưa cho tụi nhân viên nó mua đó chứ không nó mua lộn càng không làm ăn gì được hết á thấy ghê không cái này giống như con robot nó đào đường hầm metro mấy em nó cũng làm rụp rụp vậy đó xong rồi cái này cái cái thịt nó sẽ đi với càng nhỏ cái càng bự nó bảo vệ cái càng nhỏ wow. ở đây nè xong mình dùng cái này nè mình bẻ nhưng mà cái lực của mình là cái lực mình tác động vô càng lớn để cho cái càng nhỏ này nó không bị văng thịt nha wow. khó lắm đó chứ không phải giỡn đâu nè tay phải thuận tay thuận cầm cái càng nhỏ mấy bạn sẽ nói ăn con cua không mà sao mà khổ thế nhưng mà bạn nên nhớ những cái món này là món nó khá là quý tộc chứ không phải giỡn đâu mình phải có kiến thức để mình học cái năng này không nè không đố mấy thằng tập tập không tập game làm nổi á nó sẽ lại thuộc cái kìm nó không có phong cách của dân chơi mà ta là một hai ba đừng có ráng không nó nó nó nó kêu nó kêu một cái rắc rồi mình đổi chiều nhưng mà ráng cho nữa là nó gãy cục thịt ở trong thôi tao chẳng qua tao gì cục thịt ở trong nó nó nó nó, nó được rồi nè mấy em rồi bẻ bẻ bẻ này đó lấy cục thịt ở trong ra trời ơi tao lấy là phải nó nó toàn diện nó từ a nó z vậy tao mới chịu nè không dài lắm em cái quỷ này đựng nước uống được á trời ơi nè không hơi mặn như nước muối vậy đó bỏ quanh đây mấy cái trắng trắng này không ăn được đâu nha còn bây giờ sung sướng nhất là này nha tao thiệt chứ mày ăn cái con cua nó sướng như là cái mình với cái càng cái này kêu là càng cua bách hoa wow. đúng không nè cái này làm cái tù già thổi được á cái càng Ủa lộn à, đây thấy trình lọc cua thế nào đôi tay ta làm nên tất cả cái cái này á cái cảm giác ăn nó sẽ khác cái này nha cái này nó chắc hơn còn cái này ăn vô nó đã miệng hơn wow. hai cảm giác không miêu tả được anh gì ăn em em nhìn nha nè cảm giác chắc nè wow. nè nhai nè nó cực sực sực đúng không ừ đó nó dai như thịt bò vậy á đúng không đó nó còn cái này nó khác cái này và cái càng là nó khác nha chấm miếng muối um, ớt xanh nè đưa vô à cái cảm giác thập này nha à cái cảm giác thập này nha ừ. à, nó ngọt hơn nó mềm mại hơn nó giòn hơn cái đó là khúc đầu nha cái đuôi nó khác nữa nè xé ra khác không gai bằng cái này ngọt ngào y chang đó ngon mẹ rồi trong này nó có nước cái này nó không có nước này khô ha này khô ha còn là có nước nên tụi em ăn á đừng có cắn bội quá nước nó trào là ngậm vô một cái ừ, xong nút ừ. ở nhà phải ăn vậy nha ba ba ra tiệm ba ra quán ba ăn cho nó cười cho chết bà nội luôn á không á thì đã lỡ có tiền ăn cái con này rồi đi đặt vô cái phòng vip á wow. cái phòng vip là phòng có mình với con đào mình ngồi á ăn thoải mái ăn cua xong ăn nó luôn cũng được nữa đó mà bây giờ đó ngồi ở ngoài lề đường ăn này nó cười nó cười cho chết nghe đó bởi vậy anh duy nguyễn lên làm video cho ờ, tụi em biết chút đỉnh thôi chứ ngoài anh gì khác lắm mà cái con này cái đầu cũng khác đuôi nữa nha cái đuôi nó giòn ha mắm tin nè táp cái đuôi cho thôi ở bên mỹ nó bán mấy con đông lạnh nó cũng có nữa em nó bán cái đuôi này không à cái khác nó vậy nó, nó bỏ hết rồi mấy con lót tờ đông lạnh nhiều lắm nha còn bên việt nam mình ăn cái đồ đông lạnh không có quen Đó. phần cua đã xong con này là con tôm Alaska nha tại anh kêu con cua quá quen miệng này để tôi lạnh mới móc ăn tập kim giảm mỡ ăn như đây thôi ba ăn hết nguyên con không giảm mỡ đâu Đúng không phải à phấn tấu, rồi đến chết rồi ba tháng phải giảm 3 kg mỡ đó cái thời duy là mập hơn giờ một chút hồi này nè hồi ốm không giờ mập hơn mập hơn thì được cái mặt đẹp trai hơn đó mặt đầu nó chật phải giảm mỡ mà giảm mỡ thì ăn mì tôm nha các bạn ăn mì tôm không cách giảm mỡ của Duy Nguyễn nó chương trình bếp ăn gamer bây giờ nó hiện đại hơn nó nhanh lẹ gọn nhẹ hơn mua về ăn thôi khỏi làm mệt quá mệt thấy mẹ luôn hồi kỳ trước đầu tư bếp ăn gamer trời đất cơ làm đúng cực luôn mà nó không coi nhiều hết đó thôi giờ mua về làm lẹ ăn luôn bữa nay là Duy Nguyễn review hướng dẫn các bạn ăn con tôm Alaska với tô mì tôm trá hình nãy đụng cái nào chết xin lỗi các bạn có đồ quỷ không ăn trời ơi làm màu thôi cái đồ quỷ này không ăn nha tập tạ mang cái đồ quỷ này sai sách nó đọc không à không có gì ăn hết á béo béo tầm bậy cáp cáp tầm bậy phát phát tầm bậy luôn không có đầu tiên nhiêu hết á nên cái này làm màu thôi Đúng không mì tôm có mì cộng tôm ra mì tôm cảm ơn các bạn đã theo dõi video like và share đi mấy bà nghe duy đã gọi là đạp trên sĩ diện của một thằng đàn ông làm giám đốc đó nhìn này không có giỡn đâu ba đó giám đốc đó mà tôi làm một cái video review đồ ăn giống như thằng chết đói vậy đó <laughs> mà không share không like không comment tương tác thì các bạn có công bằng với Duy Nguyễn hay không? Nope. Đó, nên các bạn phải chịu khó like, share, tương tác, cách ăn vậy đó thành công á Ăn con tôm vẫn biết, quan trọng là ở đây nè Linh hồn bữa ăn Việt Nam phải rau Đó, cho các bạn coi phòng mình luôn